Xin chào anh em thì hiện nay tất cả các sân chơi sòng sới đều có đồ câu chuyện cho nên anh em đến sân chơi người ta anh em chơi 5 năm thì đương nhiên anh em sẽ là người thua cuộc làm thế nào để em có thể giành được chiến thắng thì clip này tôi sẽ chia sẻ với nhau một cái thiết bị một công nghệ mới nhất hiện nay nó sẽ giúp anh em đến các sân chơi nát đĩa quân hột là của người ta mà em vẫn có thể giành được chiến thắng thì trên đây đó là một số hột à, chính tay tôi bò phá góc cạnh đây tôi đã thử nước muối đây hột nó hoàn toàn bình thường nhé thì với những cái hộp này ấy, nó có tác dụng là chống lại anh em thầy thợ đấy, và đi đào hơn anh em nhé đấy, sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ thì anh em quan tâm tới tất cả những đồ chơi công chuyện tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá hay game hack trên điện thoại thì anh em có thể liên hệ tôi hoặc qua trực tiếp nhà tôi để em trải nghiệm thì à, đầu tiên ấy tôi xin phép là chứng minh em là cái nắp bên đĩa của bộ hồ này nó là hoàn toàn bình thường thì đây là cục lâm châm anh em nhé mình sẽ thử lâm châm cho anh em Đấy, lâm châm đĩa hoặc không hít nhé ok chưa nắp cũng vậy này nếu là đồ công chuyện anh em thử lâm châm này chắc chắn nó sẽ hít đây là bộ hột 13 có hai hột công chuyện anh em nhé Đấy, đây là bộ hột 12 ba hột công chuyện anh em nhé mình sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em nắp đây ok nắp xoay xuyên nhé đĩa đây hoàn toàn là bình thường anh em nhé xoay xuyên nhé à xoay xuyên này đây là bộ hột trợ nhé là chỉ tay dùng bò phá góc cạnh nhé cái hột này có tác dụng là chống anh em thầy thợ nghe và đi đều hơn anh em nhé đấy đĩa quân hộp bình thường thì ờ, với cái cách đánh này nó rất là hiệu quả nhé ai thể chơi được anh ạ đấy anh có thể áp dụng ở mọi sân chơi và không phải bất cứ tăng tích gì thì đây nó là cái máy cảm biến âm thanh hồ tài xỉu Đấy, cái máy này nó có chức năng và nhiệm vụ làm ra nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra và báo dung cho em biết được tài hay xỉu nhé đây có công tắc đây tôi sẽ bật máy lên đấy, và hướng dẫn anh em thì cái máy này đấy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng cho nên là anh em cứ bỏ trong người và đến sân chơi ngồi vị trí tầm một mét rưỡi đổ lại cái vị trí nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là được nhé thì tiếng này đây máy báo hai dung anh em đánh tài thôi tài này 11 nút đấy nó có thể nghe là tất cả các loại hột hay là tất cả các loại nắp đĩa anh em nhé nắp trọ hay nắp à, à, bọc trì hay là nắp à, mũ quấn băng keo đều được như thế này máy tiếp tục báo hai dung anh em đánh tài thôi tài này 14 nút được nhé không ảnh hưởng vì bản thân nó nghe âm thanh cuối cùng thế anh em quan tâm ấy, thì có thể mang nắp đĩa quân hồn tới trực tiếp nhà tôi để trải nghiệm anh em nhé như thế này đây máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 15 nút ok đây tôi sẽ à, để đây để nó phát ra tiếng kêu tiếng động để anh em cảm nhận nhịp dung với tôi nhé cái máy này thì dung rất là êm cho nên là anh em yên tâm để trong người người vô cạnh không thể phát hiện được em nhé máy tiếp tục báo hai dung hai dung thì anh em bị cái tôi tài này ok chưa đấy khoảng cách là một mét giữa đổ lại nhé đấy máy này chống mọi tiếng ồn đấy giúp anh em vào sân chơi có tạc âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được em nhé máy báo một dung anh em xỉu thôi xỉu này đây tôi sẽ tạo tiếng ồn anh em đấy. đấy không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy chỉ cần là cái vị trí nào mà tai em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy phải nghe được máy báo một dung một dung thì anh lấy chỉ của tôi xíu này 8 nút này tôi sẽ chuyển sang bộ là 13 đấy lắp đĩa gì cũng được đấy lắp là uh, à, nhựa lắp sành lắp sứ lắp mũ quấn băng keo hay lắp bọc chỉ đều được hay đĩa cắt âm phá tiếng đều được em nhé máy báo hai dung hai dung thì anh tài tôi tài này ok chưa đấy cái máy này rung rất êm anh em để trong người thì một mình anh em cảm nhận được cái dụ của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé máy báo một dung, anh em lấy xỉu tôi xíu này 10 nút tôi sẽ chuyển sang bộ hột 12 đấy, bộ hột không chuyện đấy thì đây là cái thiết bị mới nhất đang được rất là nhiều anh em quan tâm và áp dụng sân chơi của mình đấy không có một cái máy móc nào có thể dò đá phát hiện ra anh em nhé